thì chung bàn đầu tiên là trung pha này và này sẽ nhận 10 nghìn qua số điện thoại là 081 821 6618 nha mình sẽ tiếp tục tìm bạn này màn thứ hai nha và bạn màn thứ hai là bạn Triều Tám Hương này, bạn này cũng nhận 10 nghìn qua số điện thoại là 090 544 3189 nha. Chúc mừng hai bạn đã là hai người may mắn nhất trong video lần trước. Thì ở trong những video trước ấy, mình đã chia sẻ giới thiệu review cho bạn áp phản tỷ số VV0 rồi đúng chưa ạ? Thì ở trong video này mình sẽ cập nhật lại những thông tin mới nhất về app phản số VV0 này nha. Thì bạn nào chưa có tài khoản VV0 ấy, thì nhớ là mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này. Quy comment đầu tiên được ghi ở phần màn ha đó thì giao diện đăng ký tài khoản thì cực kỳ đơn giản thôi các bạn chỉ cần điền đầy đủ các thông tin đây là chúng ta đã có một tài khoản vv không hoàn toàn miễn phí 100 ha và thông tin đầu tiên mình muốn cập nhật về app vv không này đó chính là như các bạn đã biết ấy, là những app như B888 cũng như là 8K và một số app khác nữa là đã sập rồi đúng chưa ạ? Thì vv không cũng là một app phản số giống như những app đó nhưng ưu điểm của vv không là không giam vốn nhá cũng như là không giữ tiền của khách. Mình nhắc lại nhá là vv không không giam vốn của khách nhá Đồng thời làm tiền rút tiền trên app này tự động cực kỳ nhanh luôn các bạn. Nên mình đánh giá app VV0 này là một app khá uy tín các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ làm tiền luôn để bạn quan sát dễ du nhá. Vậy làm sao để chúng ta có thể làm tiền ạ? Các bạn bấm vào mục ví tiền này. Sau đó chọn mục làm tiền cho mình nhá. Đó thì ở đây sẽ có ba hình thức nạp tiền này. Là các bạn có thể làm thủ công này hoặc làm qua ví ZaloPay rồi làm qua Momo này. Cái tiếp bạn nhập tên người gửi tiền này. Thì ở đây các bạn điền ID cho mình nhá. Vậy làm sao để chúng ta có thể lấy ID ạ? Thì bạn quay trở lại mục tôi này ở góc bên phải dưới cùng này đó các bạn qua sát này, đã ID của mình là 59049 này. Đó, bây giờ các bạn quay trở lại mục nạp tiền ha. Xong điền ID vào này là 59049 này. Ok, kế tiếp bạn nhập số tiền các bạn muốn nạp ha. Dù đây mình nạp 200.000 đồng trả hạn này, thì điền 200.000 đồng ở đây này. Hoặc các bạn thể nhấn vào đây cũng được nhá. Đó. Sau đó các bạn nhấn vào gửi này để đây nạp tiền. Thế này sẽ là một giao diện nạp tiền như thế này. Thì đây sẽ có số tiền các bạn thanh toán này, của nhà tên chủ tài khoản nhá số tài khoản này các bạn nhấn vào sao chép để thấy hành sao chép số tài khoản này và ngân hàng đây là ngân hàng MB tức là ngân hàng hàng hải Việt Nam nha thì bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào tài khoản ngân hàng mình để chuyển tiền đến số tài khoản này của chủ tài khoản này cũng như là của ngân hàng này nha ok ví dụ đây mình truy cập vào tài khoản ngân hàng mới của mình này đó thì bạn chọn ngân hàng MB nha tức là ngân hàng hàng hải Việt Nam đấy rồi dán số tài khoản vừa lãi vào mục số tài khoản này lúc này sẽ lên chủ tài khoản đồng nghĩa Trần Dinh rồi các bạn nhập số tiền các bạn muốn nạp ha dụ đây mình nạp 200.000 đồng này còn phần nội dung chuyển khoản chuyển tiền các bạn nhớ lưu ý nhá là điền ID cho mình nhá. Đó thì vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn cách lấy ID rồi. Rồi cùng các bạn nhấn vào tiếp tục để tiến hành nạp tiền này. Kế tiếp chọn xác nhận ha Ok như vậy là mình đã chuyển khoản chuyển tiền thành công đến số tài khoản kia Đó Ok mình nhấn hoàn thành nha Ok bây giờ các bạn quay trở lại app và nhấn vào mục tôi đã thanh toán thành công cho mình nhá Sau đó chọn tôi biết rồi này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 thì đây chính là nhóm Telegram mình đang nói đến, nhóm VB0 bảo toàn vốn này. Đó, thì hôm nay là ngày 23 tháng 1 nhá. Và trận được bảo toàn bảo hiểm vốn ở đây diễn ra vào rạng sáng ngày mai nha, tức là ngày 24 tháng 11 đấy. Trận đấu này diễn ra giữa Dynamo Kiev này với Bayern Munich này. Đây là một trận đấu thuộc vòng bảng của Champions League nha. Bayern Munich thì là một đội bóng cực kỳ nổi tiếng của Đức rồi. Đó, thời gian diễn ra trận đấu là 0 giờ 45 này. Tỷ số mà chúng ta được bảo toàn bảo về vốn đây là 2-0. Lợi nhuận mà các bạn sau khi đặt đi, các bạn sẽ thu được là 4,55% ha một mức lợi nhuận cũng khá cao đấy các bạn ạ nếu mà so với các phản tỷ số khác như B888 hay 8K nha. Rồi tiếp theo các bạn có thể đọc này, dữ liệu trận đấu đã được phân tích bởi các chuyên gia bóng đá hàng đầu thông qua các lịch sử đối đầu của trận đấu để đưa ra quyết định tỷ số bảo toàn vốn hôm nay. Chúc các nhà đầu tư thu lợi nhuận thật nhiều từ trận đấu hôm nay. Ok, các bạn quay trở lại app VB0 này, sau đó các bạn chọn mục danh sách trận đấu cho mình nha. Rồi vừa nãy là trận đấu diễn ra vào ngày 24 tháng 11, tức là ngày mai đấy. Các bạn bấm chọn vào mục ngày mai này. Ok, sau đó các bạn tìm đến trận đấu đó này, Trận đấu đó diễn ra giữa Dynamo Kiev và Bayern Munich nha. Ok thì đây chính là trận đấu đó, các bạn bấm chọn vào nha. Sau đó các bạn chọn đến tỷ số 2-0 vừa nãy này. Và cũng lưu ý nhá, gióng sang cột lợi nhuận này là 4,55% nha. Sau đó các bạn chọn giao dịch để tiến hành đặt này. Ok thì đây các bạn sẽ tiến hành nhập số tiền các bạn muốn đặt. Hoặc các bạn có thể nhấn vào tối đa để tiến hành đặt này. Đó, như ở đây mình đang có 200 000 thì mình đặt tất cả 200 000 này. Sau đó các bạn nhấn vào xác nhận giao dịch cho mình nha lúc này sẽ lên một thông báo là đặt thành công như vậy là mình đã đặt thành công nha thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất trên app này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách kiếm tiền thứ hai trên app này như thế nào nha và cách kiếm tiền thứ hai này là hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn không cần nạp tiền vào các bạn vẫn có thể kiếm tiền các bạn kiếm tiền bằng cách là giới thiệu bạn bè khi bạn bè của bạn ấy hay bất kỳ ai đăng ký qua nền link của bạn ấy họ nạp tiền họ chơi thì bạn sẽ nhận được hoa hồng nha vậy cách kiếm tiền đó như thế nào các bạn bấm vào mục tôi này sau đó chọn phần trung tâm đại lý cho mình nha Ok, thì ở đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này. Các bạn nhấn vào biểu tượng bên phải để tiến hành sao chép đường link và gửi đường link này đến bạn bè người thân hay bất kỳ ai cũng như là chia sẻ lên các hội nhóm. Khi có người đăng ký qua link của bạn ấy, thì bạn sẽ nhận được hồng nhá. Và ở đây cũng có mã mời này cũng như là mã QR của bạn ha. Rồi ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm chính sách đại lý này. Đối level 1 thì bạn sẽ nhận được 5% từ người mình giới thiệu. Level 2 thì bạn sẽ nhận được 3% và cuối cùng level 3 thì bạn sẽ nhận được 2% nha. Tức là đối với app này chúng ta sẽ có 3 thằng đẹp nha. Ok, thì đó là hai cách kiếm tiền chính trên app VV0 này. Tiếp theo mình sẽ review cho bạn mục rút tiền trên app này như thế nào nha. Và để rút tiền được trên app VV0 này, các bạn bấm vào mục ví tiền này, sau đó chọn rút tiền cho mình nha. Ok, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành chọn tài khoản rút tiền này. Thì trước khi rút tiền ấy, các bạn nhớ thêm thẻ ngân hàng cho mình nha. Đó, các bạn bấm vào thêm tài khoản rút tiền này. Thì ở đây các bạn sẽ chọn ngân hàng các bạn một rút này. Đó, có rất nhiều các hàng hỗ trợ nha cũng như là ví tiền điện tử của đồng USDT và phương thức thanh toán đây là ERC20 cũng như là TLC20 nha. Rồi các bạn điền tên chủ tài khoản này, nhớ ví tin hoa không dấu và trùng với tên trên ảnh ngân hàng bạn ha. Rồi sau đó các bạn nhập số tài khoản và nhấn vào xác nhận để tiến thêm thẻ ngân hàng. Ok, sau khi thêm thẻ ngân hàng công rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn tài khoản với lại các bạn thêm này. Đó, sau đó các bạn nhập số tiền các bạn rút này. Thì lưu ý nhá, min rút đây là 50.000 đồng và các bạn có thể rút tối đa là 300 triệu ha.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 Thì như vậy mình đã chia sẻ, giới thiệu, review và cập nhật những thông tin mới nhất về app phản số VV0. Đặc biệt các bạn nhớ là app VV0 này nạp rút tự động cũng như là không giam vốn, không giữ tiền của kênh nha. Và nếu như các bạn thấy video này hay hữu ích cho bạn ấy, thì viết một like, một subscribe cho kênh YouTube và xe nha. Và sẽ chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ. Và đừng quên subscribe đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của anh nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video và sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Bán Xe. Bye bye, xin chào.